mình có mang theo một củ nhân nhân sâm hôm trước mình mua này ờ. và bây giờ sẽ nướng nó chào cả nhà nhé nay mình ờ, dự định mình cắm trại buổi tối ở đây để câu cá bắt cá ngay chỗ này này Đây ngoài suối này, ở à, ngoài sông này thì cá rất là nhiều luôn Hôm nay thì không có gió nên là mình cắm cái liều này thôi Đây cho coi review cho cả nhà xem một chút ngoài này này Cá rất là nhiều cả nhà xếp đồ của mình ra đây Hôm nay mình sẽ tắm trại câu cá và nướng thịt ở đây nhé Bây giờ vào hè nên trời nóng rồi nhưng mà ban đêm mình cắm trại ở đây để câu cá thì tuyệt vời luôn cả nhà Bây giờ thì mình sẽ đi review cho cả nhà xem một chút ở chỗ đây này Ở dưới sông này rất là nhiều cá luôn Buổi chiều thì cá nó tụ lại theo những cái vùng này này Đó Quá là nhiều luôn giờ thì mình kiếm được ít củi về đây để bắt đầu mình uh, nhóm lửa mình nấu đây còn đây là um, vài cá mình được câu rồi này này là câu câu được vài cá này nhanh lắm đó không biết là cá gì luôn còn bây giờ thì mình sẽ chẻ củi rồi mình uh, nhóm lửa thôi của lõi nên là cứng rồi ờ, mình đang đốt than ở đây lát nữa mình sẽ nướng cá bây giờ để cho than ra đã bắt đầu mình mới nướng cá nhé Wow, than rất là đẹp luôn. tối nay mình sẽ nằm ở đây và mình câu cá ở đây ở đây bây giờ có rất là nhiều cá luôn đây mình cho cả nhà xem này nó cả nhà thấy cá nó nhảy không bây giờ cá nó nhảy nó táp ở khu vực này quá là nhiều luôn ở đây có cá chép rất là lớn này mọi người có thể bắt được cá chép 7 8 cân cũng có nữa giờ mình sẽ sâu cá mình nướng được rồi bởi vì có than rồi Đây là cách nướng của ngày xưa mà lúc còn nhỏ đi chăn trâu ấy cả nhà lát nướng thì rất là thơm luôn vàng khe luôn. này cảm giác như lạnh lạnh một chút như bây giờ sửa lửa trước này ấm này cả nhà chọn miếng luôn nhé cả nhà cờ đang đợi thịt thì mời cả nhà một lon nhé nhìn hấp dẫn không cả nhà cả nhà nhé có mang theo một củ nhân nhân sâm hôm trước mình mua này ừ. à. và bây giờ sẽ nướng nó Đây là nhân sâm nướng của Hàn Quốc Định luộc thôi, nướng được, làm sao và buổi tối thì ở đây có vẻ là xe sẽ lạnh hơn nhưng mà cũng không sao ừ. bởi mình đốt lửa ngày này vẫn ấm mà với là mình cũng mang theo chăn với là đồ ấm ở đây rồi mình trăng đèn lên nhìn nhiều con nữa nó bay tới đây nhiều con muỗi con nến bay tới đây những sông nướng mà mình đang đây Wow, thấy một cái củ nhân sâm này nướng là thơm phết cả nhà Đây củ sâm mình nướng này, ờ, thơm phức luôn. Ừ. Bạn này cháy mất rồi. Ừ. Cháy mất cái đoạn này, cháy hết mấy cái chân này. Ừ. Để ra dìa thôi không nướng nhanh được. phở nướng giờ này thì rất là thơm vừa thơm và vừa bùi nên là ngon lắm mm. giờ mấy em cá nướng khô reng luôn cả nhà ừ. ừ. mỡ cháy ra này ừ. và bây giờ thì mình sẽ share cho mọi người xem nhé không vỡ không cả nhà ừ. chín rất là đều luôn thịt vàng khè và wow. ngon không cả nhà